Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha Hôm nay thì mình à, tiếp tục là mình chia sẻ cho bạn về chủ đề trồng bí hồ lô nè Nay là ra cái đợt mới nha các bạn Thì à, giống này là giống của Hưng Nông nha mọi người ha Thời gian thu hoạch là từ 65 cho đến 70 à, ngày Thì bạn nào cần hạt giống thì các bạn có thể nhấp vào đường mô tả của mình để các bạn mua ha Dưới đây mình không có bán Và bây giờ thì mình sẽ vào nội dung mình chia sẻ cho mọi người về kỹ thuật nè Thì trồng bí hồ lô này thì nó cũng dễ lắm ra các bạn ha chứ không khó gì đâu thì các bạn chỉ chọn những cái tháng nắng để các bạn trồng thôi để cho nó ít bệnh ví dụ như là xương mai với bọ trĩ nè và cái mô hình này thì mình cũng đã trồng được là hơn 10 ngày tuổi rồi nha các bạn ha thì trong cái thời gian này thì mình sẽ ờ, sẽ tập trung vào cái vấn đề là bị bọ trĩ nha các bạn bọ trĩ nó rất là nhiều luôn nếu như là chúng ta không xịt ờ, phòng bọ trĩ thì sau này là cái bí hồ lô của mình các bạn nó sẽ bị ờ, thung ngọn ha thì ở đây thì mình hay xịt là cái loại là con Fido nha các bạn ha là nó phòng trị được là những cái con ờ, hút chích luôn ví dụ như là những con bọ đỏ các bạn cái cánh đỏ đó cũng trị luôn nha bạn ha cũng như là bộ dưa nè rồi bộ trĩ luôn nè đó thì trong giai đoạn ờ, khoảng đâu là 5 cho đến là 25 ngày tuổi thì nó rất là quan trọng thì ờ, vài bữa nữa thì mình sẽ bắt đầu là mình bấm ngọn chèo ở trên bí hồ lô của mình ha cái này thì khoảng cách này mình trồng nó hơi gần nha các bạn ha nói chung là cái clip clip thông thường của nó là phải từ là 5 mét là mới đúng nhưng mà mình đang trồng cái khu đất này ở gần nhà các bạn nên mình sẽ lấy ít chèo lại lo nha các bạn ha ở đây mình lấy chỉ lấy hai tới đến ba chèo thôi với lại hàng lái đợt này thì nó chịu trái bí bự nha các bạn ha khoảng đâu là một ký mấy nên mình à, trồng gần nha mọi người chứ đúng ra thì phải là 5 mét nha mọi người ha clip cách clip còn à, góc cách góc thì phải từ là ba tấc trở lên nha các bạn ha ba hoặc là 4 tấc thậm chí là 5 tấc luôn mình à, lấy tùy thuộc vào cái lượng chèo nha ở đây thì à, mình lấy à, chèo ít tại vì mình lấy mình tập trung mình lấy à, trái bự nha các bạn và các bạn có thể là xem vào những cái video trước của mình mình chia sẻ rất là kỹ luôn nay trồng theo hàng đơn nha các bạn ha đó, không trồng hàng đôi như lúc trước nữa mình cho nó bò qua hai bên nha các bạn thì ở đây thì mình cũng đã xịt phòng bỏ trĩ rồi cũng như là mình đã phòng một cử là lỡ cổ rễ nha các bạn ha ở đây thì đợt này thì mình xài là Ridumin chứ không mình không có xài alias nha các bạn ha tại vì Ali, alias á, mình uh, xịt chỉ được một một mình nó thôi nếu như là bạn cộng thuốc vô á, thì nó sẽ mất tác dụng do đó thì mình sử dụng thằng dirumin để mình cộng với cái thuốc sâu á, để mình xịt chung nó một lần chứ mà xịt nhiều lần quá thì nó mất công các bạn thì mình cũng không có thời gian rảnh nữa mọi người xem bí nè nay đã được là ờ, bốn cái lá nhám rồi nha mọi người ha khoảng đâu là thêm hai cái lá nhám nữa hoặc là bảy lá nhám ha là mình có thể là mình bắt đầu là mình ờ, bấm ngọn mình lấy chè cho nó là được rồi giống này là giống hưng nông nha các bạn đó đợt này trước á, mua của ông anh còn á, rồi nay tiếp tục là mình ờ, mình ờ, mình mình gieo tiếp luôn chứ ờ, giống mà đồng tiền vàng thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn ha thì thời gian thu hoạch của nó thì cũng từ 65 cho đến 70 ngày thôi chứ nó cũng tầm đó à còn đối với những cái giống bí mà đỏ mà bánh xe thì thời gian thu hoạch nó từ 85 cho đến 90 ngày thông thường là trồng những cái giống bí đó thì ờ, cái diện tích mình phải rộng với lại mình phải đủ cái lượng nước nếu không đủ lượng nước nó trái nó không có cái dây của mình nó không có đủ mà, mà nuôi trái nha các bạn ha với lại thông thường người ta trồng loại đó là người ta lấy ngọn nhiều hơn với lấy bông nữa còn này thì mình trồng mình lấy trái to nha các bạn ha mình lấy ờ, đợt này mình lấy trái to mình không có lấy trái nhỏ nhỏ như đợt trước có bảy tấm lạng đợt này phải lấy từ ký trở lên nha các bạn ha tại vì lái nó chịu trái bự ở đây thì mình trồng có ờ, mấy xào thôi mấy xào tính theo diện tích của ờ, miền Tây nha các bạn ha chứ không phải mấy xào của diện tích ở ngoài miền Bắc đâu miền miền, miền Bắc á, một xào của nó là một ngàn mét vuông á đó các bạn xem bí nè này cũng phát triển cũng khá là ok nha các bạn ha khi nào mình ờ, bấm ngọn thì mình sẽ quay video bấm ngọn cũng như là video về thụ phấn nó như thế nào thì mình sẽ quay cho mọi người xem để đi tới ở đây mình có lót rơm nữa nha các bạn ha Nói chung là đất của mình thì mình cũng ờ, tưới nước bằng ờ, hệ thống ống nước á thành ra nó cũng ướt nhem đó rồi đó mọi người xem thì các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ ờ, bình luận bên dưới video của mình ha rảnh thì mình sẽ rep comment và trả lời nha rồi mình cũng xin được mến chào